Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng hai lúa của mình nha anh em là cũng giống như là bình luận viên heo hốt lúa thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Đức và Bỉ nha anh em ấy lộn trận Đức và Tây Ban Nha nha anh em thì trước khi mình nhận định mình cũng nói chuyện sơ với anh em thì anh em cũng đã xem cái trận Ba Lan và Ả Rập Xê Út mình nhận định cho anh em vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 11 thì cái trận đó anh em cũng đã húp được cái mã kèo Ba Lan rồi nha anh em. Nên cho anh em nằm Ba Lan chấp 0,75 và anh em cũng húp được cái mã kèo Ba Lan đó rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em là cái trận Tây Ban Nha gặp ừ, Đức vào lúc 2 giờ ngày 28 tháng 11 nha anh em. Thì anh em cũng thấy bên bảng xếp hạng là Tây Ban Nha đang đứng đầu tiên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng anh em sau một vòng có 3 điểm. Thì trong khi đó Đức đang có không điểm sau ờ, một vòng đấu luôn nha anh em thì trận rồi Đức để thua Nhật Bản với tỷ số 2-1 anh em và Nhật Bản đang đứng ngôi nhì bảng nha anh em thì trận này ngày mai thì Nhật Bản vẫn gặp Costa Rica anh em thì trận này Đức gặp Tây Ban Nha rất khó cho Đức để có tấm vé đi tiếp nha anh em thì anh em thấy phong độ của thằng Tây Ban Nha đang rất tốt nha chỉ để thua Hà Lan với tỷ số 2-1 thôi nha anh em còn thằng Đức anh em cũng thấy thắng Oman với tỷ số 1-0 Oman là cũng hạng không hai cho mấy anh em à, ông Oman cũng ở châu Á thôi mà Đức chỉ ăn được một không thì phong độ của Đức đang không được tốt cho lắm nha còn trong lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy Đức và Tây Ban Nha thì cái trận gặp gần gần nhất là Tây Ban Nha ăn Đức tới tỷ số 6 không anh em và những lần trước gặp nhau thì toàn là hòa không nha anh em hòa một điều một điều một điều anh em còn cái đội hình dự kiến của Đức và Tây Ban Nha bên phía Tây Ban Nha chơi với sơ đồ 433 anh em còn bên phía Đức chơi với sơ đồ 4231 thì cái trận này bên phía ờ, Đức có ờ, Sané nha anh em, Sané thì trận này sẽ có ra sân được nha anh em để bình phục chấn thương rồi. Còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Tây Ban Nha chấp 0,25 và tài xỉu 2,5 nha anh em. Thì cái trận này mình phiên anh em nên nằm cái mã tài được nha anh em. Tài hai này gặp nhau lần nào cũng tỷ số rất cao nha. Thì anh em có thể nằm cái mã tài hợp lệ nha anh em anh em cứ nằm ma tài cho mình comment trên dưới anh em không cần phải đánh anh em cứ nằm cái ma tài đi tài nha anh em còn góc á, thì cái em mình nhận định sớm nên chưa có góc nhà cái này rất là thông minh anh em thì góc nó để gần tới giờ bốn lăn nó mới tung cái mã kèo góc lên cho anh em đánh còn nó không có ra kèo sớm nữa nha anh em thì bởi vậy mình mới phiên anh em nên anh em nên đánh cái mã tài còn anh em nào mà đang chơi ở ngoài muốn chơi được cái mã góc á, để hiệu quả hơn á, thì anh em cứ liên hệ qua mình số điện thoại Zalo mình là 0937318970 để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang để anh em có thể chơi được những mã gốc hợp lệ nha. Còn đây là cái kèo full trận và cái kèo hiệp 1 nha anh em. Đây, full trận là Tây Ban Nha chấp đồng nữa. Em anh em ăn tới 1 chấm mấy luôn nha anh em. Anh em ăn đủ nha. Nếu anh em nằm Tây Ban Nha. Còn tài xỉu tài xỉu là 2,75 anh em, 2,75 ăn đủ và 2,5 2,5 là anh em ăn 8 nha thì cái mã kèo này mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo 2,5 nha anh em 2,5 ăn 83 anh em nằm cái tài hai trái rưỡi cho mình anh em nằm mạnh tay vào cái tài hai trái rưỡi cho mình nha đi hiệp 1 hiệp 1 uh, ờ, hai thằng đã đồng nha anh em hiệp 1 là đã đồng và ờ, tài xỉu hiệp 1 là một trắng anh em cũng vào mở tài hiệp 1 luôn nha anh em vào mở tài hiệp 1 cho mình luôn từ về tiền đến ăn tại hiệp 1 sẽ có một bàn thắng tới đến hai bàn thắng anh em thì trong anh em cho anh em xem cái trận gần nhất trong lịch sử hai thằng nó đối đầu nha anh em là cái trận gần nhất vào ngày 18 tháng 11 2020 là Tây Ban Nha ăn với tỷ số 6 không thì anh em cũng thấy vào ờ, mấy phút là Tây Ban Nha đã ăn 17 ờ, phút là Tây Ban Nha đã ăn anh em hiệp 1 là ba bàn rồi hiệp 2 là cũng ba bàn nữa nha anh em góc thì anh em thấy hiện tại nó tới 8 góc luôn nha anh em và góc nghiêng về Tây Ban Nha Tây Ban Nha hiện tại này nó đang đã cánh rất là nhiều nè anh em có thể nằm cái mã này anh em cũng nằm mã tài góc nha tài xỉu thì nó tầm chín trái thôi anh em có thể nằm mã tài góc được thì anh em chơi góc á, với chơi thẻ nó lại chắc ăn cho anh em hơn ờ, mã trận nha tại góc với thẻ nó không tuần tích còn cái trận đấu nó có thể tuần tích tỷ số anh em lại thua nha thì bây giờ mình mới phiên anh em nên anh em đá góc chơi cho nó hợp lệ nha thì đây đây cũng là cái kênh mới của mình mới ra được tầm mấy video còn anh em muốn xem trực tiếp ờ, nhận định kèo trực tiếp anh em cứ qua kèo bóng hai lúa còn anh em mà muốn xem video nhận định trận đấu á, thì anh em cứ qua bên ờ, BLV hút lúa để, để anh em ờ, xem mình nhận định video cho tất cả anh em xem thì nếu mà anh em nào muốn vào đăng ký trang để chơi được những cái mã kèo mà giống như cái kèo góc này anh em hoặc kèo thẻ nè cái kèo đó mình đẩy kèo nóng cho anh em nha cái đó là mình cái đó là mình đẩy kèo nóng cho anh em nha anh em đây hiện tại à, mình đang à, nhận định trực tiếp và cái lúc đang khung giờ là thằng Pháp đang đá luôn nha anh em thằng Pháp đá luôn và tỷ số đã là một không cho Pháp rồi anh em trận này mình cho anh em nằm cái mã kèo Pháp luôn nha thì một không cho Pháp rồi anh em nào nằm mã kèo Pháp thì à, đang trong nhóm mình đang quýnh được cái mã kèo rung rồi nữa anh em thì chúc mừng anh em nào đang trong nhóm mình là quýnh mã kèo Pháp đã xem video này rồi thì nằm mã kèo Pháp thì không phản rồi anh em thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho anh em nếu mà anh em thấy hay anh em có thể uh, để lại cho mình một bình luận còn nếu mà anh em muốn vào chơi cùng mình để vào nhóm của mình á, thì anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình đó là 0937318970 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa để mình hướng dẫn tất cả anh em cái cách mà vào nhóm của mình chơi. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Thì tạm biệt anh em.